các bạn Mình là Transformer khủng long Hôm nay mình rất cảm ơn khi được đến lớp học siêu chua Lớp học siêu chua này đã, đã tạo ra tôi qua phim một hình Từ trước đến giờ tôi chỉ trong phim một hình Nhưng bây giờ nhờ lớp học này tôi đã tạo được ra bản thân mình Bản thân mình cần phải luôn cố gắng giữ gìn sức khỏe muôn nam muôn nam muôn nam muôn nam xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với lớp học siêu chua xin chào tất cả các bạn mình là Bibi và mình à, là một thành viên mới của lớp học siêu chua à, mình nghe nói lớp học đây chính là một lớp học rất là vui nhộn với những trò chơi siêu nghịch lộn và các bạn hãy nhớ đón xem nước hoa siêu chua của chúng mình nha Bye bye, tớ đi ngủ đây Video, mình là người ngoài tích đây Mình rất là vui khi được đến lớp học Hôm nay, mình chính thức lên thành phố chứ không ở lên chứ không ở trên hành tinh nữa Trời, trên hành tinh chán quá à. lên thành phố nhé nhiều đồ ăn ngon lại vừa nhiều lớp học thú vị và mình đã chọn được địa điểm để mình học rồi re re re ôi hết pin bye bye mình đi sạc pin đây chào tất cả mọi người Xin chào tất cả mọi người Vâng, vẫn là tớ BBs và robot biến hình khủng long đây và Xin bây... chào tất cả mọi người Và bây giờ chúng mình sẽ đi Chúng mình sẽ đi tham quan à, Mình mệt quá, mệt quá à nơi mình ngủ xíu nha các bạn hãy đi tham quan giờ robot của bạn robot khủng long nha 3 phút sau Bibi vẫn ngủ rồi Nói gì vậy? À, câu nữa Ơ, à, tớ vừa ngủ quên à Ơ, à, à, bây giờ tớ đã quay trở lại rồi Và tớ sẽ nghịch ngợm hơn <laughs> à ai da ai da thì cậu quá ngày cho nên bây giờ tôi phải nắm tay cậu à, thả mình ra thả mình ra chúng ta sẽ đi quan xuống robot nha Ê, đỡ mình chơi, đỡ mình chơi, đợi, đỡ mình chơi Trong giấc mơ của BB Yeah, mình đang đi chơi, đang đi chơi, đang đi chơi Đang, đang đi chơi, đang đi chơi Ôi, ở đây thật là nhiều cây Đây chính là một cái cây khổng lồ Ui Ui hôm nay xin giới thiệu thêm hai người bạn nữa sẽ vào tham quan sở robot với chúng ta chính là Xin chào tất cả mọi người, tôi là robot bên đây khủng long, siêu khủng mạnh nha. ai rồi, à, ai, ai, ai, ai rồi. Và người tiếp theo chính là... Quay đi, quay đi. Yeah. Dạ. Yeah, dạ, tôi là robot bên đây trên máy đây. Dạ, nha yeah, oh, yeah, ô Oh, oh, oh, ba chúng mình sẽ tham quan sửa robot nha Bây giờ tôi sẽ biến thành khủng long nhá tất cả các bạn chứ Và bây giờ chúng tôi sẽ đi tham quan tiếp sửa robot nha Ồ, xin chào bạn, nè, ra đây nè Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? ông bảo robot này hơi không này wow hơi chứ tin gì tin gì tin gì hai cái hai cái xin chào tất cả mọi người mình là robot với này kết hợp hôm nay mình sẽ cho các bạn xem mình mạnh đến đâu nha kết hợp nào yeah và bây giờ chúng mình sẽ biến thành ô tô cho các bạn xem yeah yeah chín, giờ chín chín chín chín chín, chinh chinh Ya Ra Yin Yi Yo Sit Yin Yin Hừ Ủa Thế còn mình thì sao Yeah Yeah chín con Yeah Ew. Mm. You took Pew pew. Yeah. Dun dun dun dun. Và bây giờ chúng mình sẽ gọi thêm người bạn của mình nữa nha. Yeah. Yeah. Đợi mình một chút. Mình giờ mình gọi bạn đấy cái đây. Ê, ra đây đi Có người bạn mới nè Đợi lâu đi Wow. Có chuyện gì vậy? Oh, hello bạn cũ Hello Con nhớ mình không nè Mình cũng học ở trường mầm non á À, bạn cũ à. Ê, cẩn thận à Nè, bỏ ra một chút đi À Ồ, mình gãy mất cái tay rồi Mà thơm chăng Yeah, dạ, friend hôm nay các hôm nay các bạn gọi mình có chuyện gì không ê xin chào xin chào xin chào xin chào oh hello tất cả bạn cũ yeah dạ, ừ. có chuyện gì không vậy um, mình đến đâu cũng chẳng có gì đâu à, mình chỉ đến đây tham quan thôi à, à đợi mình một xíu nha yeah. <laughs> Dạ chín giờ giờ chín chín sofa của mình À mình còn thêm người bạn nữa nhỉ À các bạn ơi ra à, đi thôi Yeah Yeah Yeah Sốc quỳ ra đây nè à, ờ, còn mấy bạn đi đâu vậy à, à xin chào tất cả các bạn mình là chủ nhân của bạn sắp quay Sắp quay, đi đâu vậy? Ờ... ờ đội trưởng gọi tôi thôi À thế à, xin lỗi đã làm phim Dạ, ra tiếp nào Nào Bumblebee, ra đây nào Bumblebee, luôn sẵn sàng Wow, nó cũng nhiều bạn phết nha Còn chưa hết đâu đó nha ừ, Còn nữa hả? Để mình một chút Ê, ra đây đi ừ, Cho mình ngủ một chút rồi mà Ô, rậy thì rậy nào Ta té rột nào Hôm nay bạn của mình có chuyện gì vậy? Thôi mình ngủ xíu nha Peace 哦。